Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Một tuần nữa lại trôi qua Sau khi lên video hỏi đáp số 4 đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho bọn mình Tuy nhiên vì thời lượng chương trình có hạn nên mình chỉ chọn lựa ra những câu hỏi hay và đặc sắc nhất để đem đến video lần này Còn các câu hỏi khác bọn mình xin phép được trả lời chi tiết ở những video tiếp theo Và trong số lần này vẫn là người đồng hành hết sức quen thuộc với chúng ta MC Phương Anh xinh đẹp và có lẽ là không dài dòng nữa mà chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục hỏi đáp ngay bây giờ anh Phong nhỉ? À, các bạn đã chờ quá là lâu rồi. Ok baby, let's go. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tuấn Dương. Bạn có câu hỏi như sau. Tại sao trên các dòng máy laptop 13 inch lại hiếm khi được trang bị càng rời hả anh chị? Ừ. Câu hỏi này thì chị Phương Anh sẽ giải đáp cho em nhé. Xin mời Phương Anh. Ừ. Xin chào bạn Tuấn Dương, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. À, câu hỏi của bạn cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn khác nữa và bây giờ thì mình sẽ giải đáp thật ngắn gọn cho bạn dễ hiểu nhé. À, các dòng laptop 13 inch là dòng laptop hướng đến những người dùng cần một chiếc máy có thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần đủ dùng. Ví dụ như là doanh nhân, họ chỉ cần một ờ, chiếc máy gọn nhẹ để có thể mang đi làm hay là đi gặp gỡ đối tác. Chính vì thế mà thiết kế nhỏ gọn nên ờ, hầu hết các nhà sản xuất laptop không trang bị cạc rời cho máy mà thay vào đó thì họ sử dụng luôn cạc on của chip. Điều này giúp tránh được hiện tượng quá nhiệt cho máy, đồng thời cũng giảm đi ở ờ, cái sự lãng phí không đáng có. À, bạn thử hình dung xem, có mấy ai là doanh nhân mà lại ngồi dựng phim, edit ảnh như các bạn editor đúng không nào? Tuy nhiên thì vẫn có một số nhà sản xuất trang bị cạc rời cho dòng máy 13 inch của mình Đơn cử là Huawei MateBook X Pro được trang bị các rời NVDA MX150. À, không biết là bạn đã hài lòng với câu trả lời này chưa? À, tiếp theo là câu hỏi đến từ bạn yêu công nghệ. Bạn có gửi câu hỏi về chương trình như sau. Anh Phong có thể giải thích giúp em sự khác biệt giữa RAM EEC và RAM non EEC được không ạ? À? Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bạn yêu công nghệ đã gửi câu hỏi về chương trình. Đúng như cái tên của bạn, Câu hỏi của bạn thể hiện level yêu công nghệ của bạn hơn hẳn so với những người khác và đây là một câu hỏi cực kỳ hay và chuyên sâu. Mình sẽ giải thích ngắn gọn cho bạn hiểu như sau. Trên thị trường hiện nay có hai loại RAM chính là RAM EEC và RAM non EEC. RAM EEC được trang bị trên các dòng máy chạm cao cấp hay các dòng máy chủ của các doanh nghiệp. Còn RAM non eec được trang bị trên hầu hết các laptop phổ thông, laptop gaming mà chúng ta hay sử dụng. Và khác biệt duy nhất của RAM EEC đối với RAM non EEC chính là khả năng tự động sửa lỗi Đối với laptop hay desktop thường dùng, RAM non-EEC không có cơ chế tự sửa lỗi. Khi xảy ra lỗi RAM, máy tính thường bị treo hoặc tự khởi động lại. À, việc này tuy có ảnh hưởng tới công việc của người dùng máy tính, nhưng vẫn chưa là gì so với một chiếc máy chạm, máy chủ bị sập nguồn. Nếu máy chạm hoặc máy chủ gặp phải sự cố này, hậu quả có thể là sập website, gây ảnh hưởng rất nhiều người. Chính vì vậy mà RAM EEC được sử dụng trên hầu hết các dòng máy chạm và máy chủ vì tính năng hữu ích của nó. Tuy nhiên, giá thành của chúng cao hơn kha khá so với RAM thông thường bạn nhé. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn, đời là bể khổ. Em chào anh chị, sau một khoảng thời gian nhịn ăn sáng và chỉ ăn cơm chăn nước mắt thì em đã dành dụng được một khoảng 30 triệu. Ờ, anh chị có thể tư vấn giúp em một vài con máy gaming best choice trong tầm giá được không ạ? Em cảm ơn anh chị. Oh. Ôi. Đầu tiên thì em cảm thấy là rất là ngưỡng mộ bạn này Ờ, để đáp ứng lại tâm tư nguyện vọng của bạn thì sau đây mình sẽ gợi ý cho bạn một vài chiếc máy best choice trong tầm giá. Đầu tiên là chiếc Acer Predator Helios 300 hiện đang có giá khoảng 27 triệu tại cửa hàng Vietech 88. Đây được coi là một chiếc máy có cấu hình và hiệu năng được cộng đồng người dùng đánh giá rất là cao. Predator Helios 300 được trang bị CPU thế hệ 8, Core i7 8750 h với 6 nhân 12 luồng, xung nhịp 2.2 đến 4.1 GHz RAM 16GB DDR4 bus 2666MHz với hai thanh RAM, có hai khe cắm RAM và up to tối đa lên tới 64GB RAM. Ở màn hình NVIDIA GeForce GTX 1060 với 6GB RAM GDDR5. Máy được trang bị một ổ SSD M2 NVMe 256GB và một ổ 2.5 inch còn trống. Bạn có thể dễ dàng nâng cấp thêm một ổ HDD để lưu trữ game. À, chiếc máy này thì bên mình đã có video đánh giá, bạn có thể kéo xuống phần mô tả để xem lại video đánh giá chi tiết của anh Phong đã làm lần trước để biết rõ hơn nhé. Một gợi ý tiếp theo mà mình muốn dành cho bạn đó chính là MSI Gaming GP62M7 rack Chiếc máy này cũng là một lựa chọn mà khá nhiều người nhắm đến, một phần vì thương hiệu MSI, một phần vì hiệu năng và thiết kế của em nó rất là ấn tượng. MSI Gaming GP62M7 rack được trang bị cấu hình thấp hơn một chút so với chiếc Helios 300. Cụ thể, Máy được trang bị con chip Intel Core i7 7700HQ, RAM 16GB, DRAM 4, ổ cứng SSD NVMe 128GB, card rời NVDA GTX 1050 Ti. Với cơ hội như vậy thì chắc chắn là máy dư sức đập chết tất cả các tựa game hiện nay. Các bạn có thể cân nhắc đến chiếc máy này nhé. Có lẽ là với những gợi ý vô cùng chi tiết vừa rồi thì bạn đã có một cái sự lựa chọn riêng cho mình rồi đúng không nào? Và hy vọng bạn đời là bể khổ, sau này sẽ không phải nhịn ăn sáng hay là ăn cơm chán nước mắt nữa nhé. Cố gắng bạn ăn sáng đầy đủ để có sức mà chơi game. Và vâng, một câu hỏi tiếp theo đến từ một nữ có tên khá hay, Giang Lam. Bạn có câu hỏi như sau. Anh chị cho em hỏi, có nên mua laptop văn phòng chính hãng tại các hệ thống bán lẻ laptop lớn không ạ? Um, chào bạn Giang Lam, à, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. À, mình sẽ trả lời bạn như sau. Hiện nay thì các laptop văn phòng hầu hết được bán chính hãng thông qua các hệ thống bán lẻ lớn như là FPT Shop hay là ờ, Điện Máy Xanh Tuy nhiên, có một sự thật là những chiếc máy mà chúng ta mua về có chất lượng không tương xứng với số tiền mà chúng ta bỏ ra. Cùng chiếc máy đó, nếu chúng ta mua ở các cửa hàng bán laptop nhập khẩu, có thể là nó rẻ hơn ờ, vài triệu đồng. Nguyên nhân là các hệ thống lớn phải chi rất nhiều tiền cho chi phí về mặt bằng này, nhân sự này, à, lên giá sản phẩm bị độ lên cao. Bù lại thì khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ uh, chuyên nghiệp ờ, nhưng đối với cá nhân mình, mình sẽ lựa chọn một cửa hàng laptop nhập khẩu uy tín để mua chọn cho mình một chiếc laptop ưng ý mà lại còn tiết kiệm được vài triệu đồng nữa. Ở số tiền tiết kiệm ấy thì chúng ta có thể dùng làm những việc khác có ích hơn. Nói chung là ở thời điểm hiện tại, mỗi cá nhân hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để trở thành một người tiêu dùng thông thái các bạn nhé. Và nếu bạn Lam chưa biết chỗ nào uy tín thì mình có thể cho bạn một gợi ý nhé. Chính là Viettech 88. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5 và cũng là câu hỏi cuối cùng đến từ bạn chim sẻ đi nắng. Bạn có hỏi Tại sao các hãng laptop hạn chế sử dụng chip AMD vậy? Anh chị có thể giải thích giúp em được không ạ? À, xin mời anh Phong sẽ trả lời câu hỏi này giúp bạn. Xin chào bạn chim sẻ đi nắng. Cảm ơn bạn đã đặt cho chương trình một câu hỏi hết sức thú vị. Có thể một số bạn đã biết hoặc một số bạn chưa biết thì AMD sản xuất chip cho máy tính từ rất lâu rồi. Tuy nhiên thì vị thế của họ chưa được thực sự khẳng định trên thị trường laptop. Một phần là các con chip của họ đối với laptop sản xuất ra thì thường xuyên là bị quá nhiệt và có phần chưa ổn định. Hơn nữa, ở đầu bên kia, đối thủ của họ là Intel đã ở một tầm cao hơn và khẳng định được vị thế của họ trong suốt bao nhiêu năm qua. Bạn có thể nhận thấy rằng thị trường laptop ở Việt Nam phải đến 95% laptop sử dụng chip Intel. Hiếm lắm mới thấy một vài máy chạy chip AMD mà thôi. Tuy nhiên trong tương lai, có thể AMD và Intel sẽ cạnh tranh sòng phẳng trong mảng sản xuất chip cho laptop. Tuy nhiên, câu chuyện ấy nằm ở tương lai rất xa. Ít nhất trong 10 năm nữa thì Intel vẫn là nhà sản xuất chip số 1 thế giới. À, vừa rồi thì mình và anh Phong cũng đã giải đáp cho các bạn tất cả những câu hỏi mà các bạn đã gửi về chương trình trong số lần trước. À, vậy thì nếu như các bạn còn điều gì đang băn khoăn mà chưa tìm được câu trả lời thì hãy để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận cận của video này nhé. Đừng quên subscribe và bấm chuông để nhận được thông tin về những video mới nhất của Vietech 88 anh em nhé.